Chào bạn, trong video này Kevin Nguyễn sẽ đưa ra một vài những kênh mà chúng ta có thể sử dụng để giới thiệu sản phẩm dịch vụ của chúng ta trên nền tảng online và đặc biệt nó có thực sự hiệu quả cho bất kỳ môi khóa nào nếu như chúng ta biết cách sử dụng và khai thác chúng. Cái đầu tiên bạn có thể sử dụng đó là kênh Facebook. Bạn có thể tạo ra nhiều tài khoản fanpage khác nhau và chúng ta có thể xây dựng các chiến dịch quảng cáo trên các tài khoản đó. Ngoài ra thì bạn có thể tạo ra cộng đồng riêng và chúng ta có thể yeah, marketing trên cộng đồng riêng của mình. Bên cạnh đó thì bạn có thể kết hợp với các KOL và chúng ta đưa lên cộng đồng của họ, chúng ta PR marketing và hiện kênh thứ hai bạn có thể sử dụng đó là kênh Google Search bạn có thể tạo ra các chiến dịch quảng cáo trên Google Search kênh thứ ba bạn có thể sử dụng là kênh Zalo bạn có thể tạo tài khoản Zalo và bạn có thể xây dựng các chương trình quảng cáo trên Zalo và cái thứ tư bạn có thể sử dụng đó là các cái app của bán hàng trên đó là có sắp hợp đồng và khi đó thì bạn có thể thì à, đưa sản phẩm của chúng ta lên trên đó và chúng ta có thể là xây dựng các chương trình quảng cáo cho nhiều người biết tới và cái thứ năm bạn có thể sử dụng đó là cái tiktok bạn có thể tạo ra video ngắn giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của mình quá và chúng ta có thể triển khai marketing và như vậy thì bạn đã biết một số kênh mà chúng ta có thể sử dụng để có thể marketing quảng cáo cho nhiều người biết tới sản phẩm dịch vụ của mình quá